아 나랑 키 차이가 있으니까 그래 그래 자 손을 먼저 잡고 어, 손을 먼저 잡아 이렇게야? Không biết Ủa chị nắm như nào chị nắm vậy hả? À. Ừ, 그다음에 위에서 Nên lần đầu tiên chúng ta nắm tay 오빠 Nắm cổ tay Không không không 이거 깨네 하면 좋더 깨네 không Cái này cái này cái này là ờ ăn không tại sao không được không ờ không được ok không được được rồi được rồi dạ anh được mà ừ. anh được em đi đây Đúng luôn Đừng qua quá tay không Sợ Như bé nó nó Tại sao? Ok, ok m à chết em luôn 야야 야, 너 다친다 다쳐 안돼 안돼 이렇게 이렇게 아뭐 하나 여러분 배달해 드릴게요. 네. 신났어 신났어 어? 왜? 왜 쓰러진 거 아니야? 아 맞다 아프지? 아 미안해 실로 아 아프구나 어물어해 아 엄나이 어물어해 cái gì làm gì chị anh đi làm cái con cháu mặt xong rồi em bắt cho lên cái bi켜봐 lấy cái cục gạch cho lên làm cái cục gạch hai ta mình chống ở đây nha dạ Rồi bắt đầu đặt cái chân lên Dạ. Đặt cái chân lên Được không? Rồi đẩy cái vai ra sau Giữ ở đây Được chưa? gác một chân lên Ờ, lên cái vùng bông anh ấy Rồi mông Rồi, lên đi à, được không oppa Rồi, bây giờ đẩy cái bông 무슨 자세인데? à, vậy hả cái mông và cái người 아 이 자세구나 Ờ, nhưng lích nhích cái mông đây, cái chân lên đây à, à, ok Rồi, để thẳng tay này, rồi Bắt nhìn xuống Rồi, giữ đây, giữ đây, ok giữ giữ giữ từ từ từ từ từ từ 아. 원래 이렇게 재밌게 하는 거야. 나와 엄마. 검사. 나와. em đâu đâu hả ở đây thôi chị oppa baby baby hả em có baby hả à rồi cô oppa thì bà rằng rồi ba ở đâu I don't know. 빠, 어떤? 몰라요. 김치, 네, 떡볶이, 네. 아. chicken đồ 어, 많구나. 아빠가 nhiều nhiều 많네. nhiều nhiều 아, 오케이, 오케이. em không biết cái nào nghe ok, ok, anh tất hiểu. cả tất cả Sắp lại với nhau chút Cái chân này thẳng cái chân này thẳng Không, không 형, ờ đúng rồi Thẳng, thẳng cái chân Đây, đây, đây, đây Từ, từ, từ, từ. Giữ đi. Tay để vào chính 야, Lỗ ghét đâu <laughs> Rồi em sẽ ngồi từ đây ngồi xuống đây, ngồi cái mông xuống hả ừ. rồi bắt đầu từ từ trườn lên đè lên lưng của anh ấy nằm lên nằm lên thì nằm hẳn người lên lưng anh <laughs> thôi để em cột tóc lên cái này ờ uh, cố lên ừ. cố lên yes. em ngồi hẳn lên cao đi em ngồi hẳn cao cao nữa rồi nằm hẳn cái đầu lên ok dưới thẳng chân ra một chút duỗi chân ra sao ừ đưa tay nắm vào ngón chân của anh ấy nắm luôn ok muốn job ờ được không được không <laughs> được 말이 <laughs> 미안해요. 아, 요 네, 네, 네, 어, 잠깐만 l i k 아 엉덩이 아. 아니 난 어, 남남 싸워냐 아 변태 em biến thái hả trời bỏ đi không không không không không không không 뭐야 이렇게? 걔네 뭐해 돼요? 안 하냐? Qua đây, qua đây. 아, 머리. Rồi, tôi làm cái này nhá đứng đây hả Em sẽ đứng xoay mông về anh cái mặt Anh cứ xoay mông về người anh đi rồi sao nữa Đây, đây, đây, cái tay lên chân của anh đi 왜? 나 손만 올렸으면 나 이거 할 거야 이거. 이거. 어, 빨리 싸워. không có chị làm với em trước đi No, no, no, em làm đi chị rồi You can, you can, you can do ăn no lên Từ từ, từ từ em sẽ à, à, ờ, Té, ờ. té Không ơi, không được Được mà em Tức là em cứ để cho anh cầm chân của em Em té không được Té không được ừ. Sợ Hai gái không sao không sao ừ. Ok Ok ừ, Chắc chắn hả? được mà vì cô anh ấy nắm cổ chân em rất là chặt rồi chỉ cần em đừng có thả tay ra là không sao à, không sao em tin anh Ừ. em chắc chắn ờ. không tin anh <laughs> đúng rồi nhưng mà hôm nay tin anh chắc chắn không tất cả em đang sạc cục chân anh ấy và đừng hạ tay ra ừ cứ để anh à, tôi biết à. rồi ông mình cho đấy có little bit à. À. À. ok ok ok ok à. cứ rồi rồi rồi rồi rồi à, xuống xuống xuống xuống à, hả? ladies this, the shoulder. Nè. Theo không Tay mỗi người đặt lên vai của người kia. À. Em đặt lên vai bên phải. Phải hả? Ờ, anh đặt lên vai bên trái. À. No, no, no, no. Look at me. Wait, wait. The right hand on the... Vậy hả? À, ở tới hả? Ok. Đúng rồi, em cũng vậy luôn á. Em vậy luôn hả? Ờ, rồi bắt đầu mở lồng chân lên. Lift it up and far away. Open up, I think. Oh my. Không được Ờ kết thúc rồi Pass e Bỏ đi bỏ đi ờ, Pass Ba đồ đơn giản lắm mà Ập hả? Ôm hả? Dạ dạ à, no, no, no, no. Yeah. Dạ. Ok up Em vào luôn đi Ok Em vào luôn đi em ngược lại với anh đi Em vào như vậy hả? à, ờ, ờ, Chứ... tay lên Ủa, ủa? Không hiểu Ờ Là như vậy hả chị? Em làm chân ở đây ha, tay em Như vậy Em làm cho chị đây? đi Ừ ờ rồi. khó quá ờ. À, rồi bây giờ cái tay này của em bắt vào chân anh này ờ. cái chân này em nâng lên để cho anh bắt lên gì hả ủa ừ. bắt vào chân anh gì hả chân này của em lên luôn à. <laughs> em sai rồi tại sao anh bắt nạt em vậy hả ờ đừng đè lên anh chạm vào thôi vậy hả à như vậy hả ừ, ừ rồi như vậy ờ gối gối vừa thôi rồi trượt chân dài ra đúng rồi chân dài ra chút xíu nhờ chân, chân chân nào chân này hả ừ chân sau dài ra rồi tay lên ok nhóm đó lên yes yes Thôi đi Đi bấm, đi bấm, đi bấm đi Thả lên, thả lên Chè yeah. <laughs> đây, đây, tay trời ơi ba nắm tay em nắm cái này ở ờ, à, đúng rồi đúng rồi rồi bắt tay em ngồi xuống đi Vậy? để gối ra sau em để gối ra sau thả tay thả tay rồi nhấc bốc lên nhấc bốc lên chút nữa rồi thả một cái tay ra thả một cái tay ra một một bên lên lên lên rồi bốc lên ok ok ok chân lên em đứng ở đây hả anh sẽ áp hai là bằng chân hả lên cái sao đau quá Không, áp vào hai khung xương thôi, nó không có đau. đau nha Không có đau. Rồi, hai tay nắm lên. 뭐, rồi. 하이, 봐. Ưng lên. Bà làm dữ rồi. Bà làm gần tại sao <laughs> không em toát nè anh đâu có toát làm ờ. gần hay làm xa chị nhỉ gần vô, gần vô. vậy hả đầu tiên hai cái chân nằm xuống này dạ. chạm vào nhau nào sát cái chân này đi dạ. rồi bắt đầu nhấc chân lên rồi em nằm sát vào chút dạ. rồi nằm sát cái mông một chút xuống dưới lên em rồi bắt đầu áp lòng bàn tay xuống em hít vào và nhấc cái mông lên ồ oh, ồ oh. up more up more up up up up up more không phải you look at the mirror không không Ờ, hai, hai là chút xíu, cao chút xíu. Không được. 아, 알았어요. Em cao chút xíu nha. 네, 미안해요. tất cả là lỗi tại Ừ, em. em sai. Nè, sai tất cả là sai. Anh không sai. Đúng Em không? ở bốn cái nè, Ờ, bốn một, hai, ba, bốn. Ờ, anh Rồi. ngắn quá em bốn cái rồi anh bốn cái. Okay. ok ok ok anh ngả về chân phải và em chỉ ngả về chân trái ờ ngả đội bên đi 오빠 응? 미안해요. 응, 응, 죄송합니다. 응, 알았어. 알았어, 알았어, 알았어. 어, 알았어. 앉아. 고맙습니다. 신감은. 예. 어, 날 저렇게 보는 거야 지금? 아니요, 아니요. 어, 어, 저 nói chuyện gì vậy? Tắt tôi vậy. Vậy opa nè. Bàn chân, À, bàn chân này, ừ. Giơ bàn chân lên đỡ chị này. cái này dài quá. Cái này dài quá, cái chân dài quá. 제가 유리하거든요. Ôi, rồi tay tay là để Năm nay năm bình thường bắt à, à, chéo, bắt chéo hả? Ừ. Không phải. Đúng rồi, bắt Ủa, chéo này. vậy hả? 응. À à. À. 아. Kéo em kéo anh 뚜뚜 về. 뚜뚜 뚜뚜 뚜뚜 뚜뚜. Em kéo anh về phía em đi. Kéo. À. Về về. Gập xuống, gập xuống. Ok, ok. <laughs> Ồ. 오, 저이 저이. 오, 저이 저이 저이. 저이 저이 저이. 아, 아. Back, straight. Look. Yes, okay. I cannot see her. 하. Vậy hả? Em vậy hả? 하. quay lại, quay lại. Quay lại. À. Oh, that's good. Yes. 자, 오늘 고생했습니다. 하. 하, 오늘 고생했어. 아 우리 오늘 이렇게 해주신 선생님 너무 감사하고요 얼마나 어려운지 이렇게 알게 됐습니다 그래서 우리 하가 여태까지 얼마나 고생했는지 알 것 같습니다 하 안실로 anh hiểu hôm nay anh hiểu em rất khó rất khó à, nhưng mà sau này em một mình em một mình đi